Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tranh giành quyền lực Lý Khách Cường và Tập Kinh Bình cán nhau. Hai bước đi lầm lẫn của Tập Kinh Bình trong nước và ở bên ngoài không thể nào che giấu được. Lý Khắc Cường biết và biết rằng quan chức cán bộ cũng biết, cho nên cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực đã bắt đầu. Tác giả Ngô Dân Dụng đã bình luận với tựa đề Lý Khắc Cường dám đối đầu với Tập Cảnh Bình. Ông cho rằng vào năm 2018, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tu chính xóa bỏ tiền lệ làm chủ tịch hai nhiệm kỳ của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Cuối năm nay, Tập Kinh Bình sẽ được Đại hội Đảng tái cử chức chủ tịch lần thứ ba. Tư tưởng Tập Kinh Bình được ghi vào cương lĩnh ngang hàng với Mao Trạch Đông trên chân lý và lý thuyết của ông Đặng Tiểu Bình. Có ai dám đối đầu với quyền lực của Tập Kinh Bình hiện nay hay không là câu hỏi đặt ra. Đây là hình ảnh Trung Quốc rất thường thấy hình ảnh Tập Cận Bình xuất hiện bên cạnh ảnh Mao Trạch Đông. Ngày 25 tháng 5 vừa rồi, Thủ tướng Lý Khắc Cường mới xuất hiện nói chuyện với hàng ngàn cán bộ trên toàn quốc qua màn hình. Lần cuối cùng một lãnh tụ nói chuyện với đông đảo cán bộ như vậy là vào tháng 2 năm 2020 theo bản tin của báo Bloomberg. Năm đó, Tập Cận Bình phát động một cuộc chiến tranh nhân dân chống bệnh dịch COVID-19. Bây giờ, hơn 2 năm sau, Lý Khắc Cường báo động cả nước rằng kinh tế có thể suy sụp nếu tiếp tục chặn Covid bằng các biện pháp thiếu khôn ngoan. Lý Khắc Cường dám công khai trình bày ý kiến khác với lãnh tụ cốt lõi. Lý không trực tiếp phê phán chính sách chống Covid cứng nhắc của Tập Kinh Bình, nhưng phê bình gắt gao các lãnh tụ địa phương đã không thi hành các biện pháp kích thích kinh tế của ông ta. Tập Kinh Bình thì nhấn mạnh đánh Covid, còn Lý Khắc Cường lại lo bảo vệ về kinh tế. Trong hai người, ai cũng thấy Tập mạnh hơn nhiều. Nhiều cán bộ cao cấp không tham dự nghe Lý Khắc Cường nói chuyện. Điều này dễ hiểu, lãnh đạo các thành phố lớn đang chú tâm ngăn ngừa Covid. Tương lai sự nghiệp của chính họ sẽ chấm dứt sớm nếu bệnh dịch gia tăng. Thống kê số người bị bệnh hoặc người chết được công bố và ngay lập tức, còn kết quả việc kích thích kinh tế sẽ rất chậm chạp. Nhưng Lý Khắc Cường vẫn chứng tỏ mình là người chủ chốt, người duy nhất lo lắng cho nền kinh tế vì biết uy quyền ảnh hưởng của Tập trên nhiều cán bộ cấp cao và trung cấp đang giảm dần. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Tập Cảnh Bình bên trái và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc. Kinh tế suy yếu thì hệ thống bao cấp của Đảng Cộng sản sẽ phải mua chuộc lòng trung thành của cấp dưới cũng yếu đi. Các quan chức còn bất mãn vì Tập Cảnh Bình cổ vũ cho những chính sách ngoại giao thù nghịch với bên ngoài. Các nước Mỹ, Âu, Nhật Bản đoàn kết hơn sẽ ngăn cản sức bành trướng của kinh tế Trung Quốc ra toàn cầu. Chương trình nhất đới lộ có tiếng mà không có miếng, kích thích tự ái dân tộc của dân lục địa. Tập Kinh Bình được tiếng nâng cao uy tín cá nhân, nhưng các quan chức địa phương không thấy được hưởng miếng nào hết mà chỉ thấy tài nguyên đem ra ngoài họ không được quyền sử dụng. Nỗi bất mãn ngấm ngầm này sẽ được các đối thủ của Tập Cận Bình khai thác trong kỳ đại hội đảng lần thứ 20 sắp tới. Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm địa vị cao nhất nhưng không chắc sẽ uốn nắn được thành phần lãnh đạo tương lai theo ý mình. Nghĩa là không còn độc quyền quyết định các chính sách quốc gia trong năm 10 năm tới. Trong 25 người thuộc thường vụ Bộ Chính trị hiện nay có 15 người thuộc vây cánh của Tập Cận Bình. Theo thông lệ, 11 người tới tuổi 68 sẽ phải về hưu, trong đó có Tập Kinh Bình, nhưng chức chủ tịch sẽ được miễn trừ. Lý Khắc Cường sẽ phải ngưng làm thủ tướng vì ông ta đã ngồi quá lâu nhưng vẫn còn thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa trong thượng vụ. Lý đang tìm cách sắp đặt cho một người của mình lên làm thay thủ tướng đối đầu với người của Tập theo tập báo, tờ báo Wall Street Journal chia sẻ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hai người thân tín của Tập Cảnh Bình thì đang đi xuống là Lật Chiến Thư đang đóng vai trò Chủ tịch Thường vụ và Hàn Chính, người phụ trách về Hồng Kông. Một ngôi sao đang lên là Lý Cường, vốn là tay chân được Tập Cảnh Bình nâng đỡ, từng là thư ký riêng khi Tập làm tỉnh ủy Chiết Giang. Lý Cường đang làm bí thư Thượng Hải, dự trù sẽ được đưa vào thường vụ Bộ Chính trị, nhưng tình trạng căng thẳng ở thành phố này trong hai tháng qua, dân chúng biểu tình chống các biện pháp cấm đoán vì Covid khiến ngôi sao này lu mờ, ít có hy vọng. Trong số các phó thủ tướng, Tôn Xuân Lan, Hàn Chính, Lưu Hạc, Tăng Bổi Viêm sẽ nghỉ. Chỉ còn có Hồ Xuân Hoa chưa về đối tuổi phải về hưu, là người thuộc phe cánh của Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường. Ông Cường muốn đưa Hoa lên thay mình làm thủ tướng, tập đang tấn công Hoa với cuộc điều tra tham nhũng ở nội Mông Cổ trong 20 năm qua mà Hồ Xuân Hoa từng làm bí thư tỉnh ủy từ năm 2009 cho đến năm 2012. Đây là hình ảnh thành phố Thượng Hải của Trung Quốc bị phong tỏa vì Covid. Thế lực của Tập Cảnh Bình yếu hơn vì hai mối lầm lẫn trong năm qua. Trong nước để chiến dịch ngăn chặn đại dịch Covid-19 lúc đầu chỉ chú trọng đến những người trong tuổi làm việc. Những người lớn tuổi chưa được trích ngừa đầy đủ, bây giờ họ bệnh nhiều hơn và lại nặng hơn. Tập bắt đầu bắt tất cả các thành phố lớn đóng cửa dù không cần thiết khi vi khuẩn corona biến thái đến một dạng bớt nguy hiểm. Hậu quả là kinh tế càng xuống thấp sau khi đã giảm tốc độ tăng trưởng suốt mấy năm qua. Hai bước đi lầm lẫn của Tập Cảnh Bình trong nước và bên ngoài không thể nào che giấu được. Lý Khắc Cường biết và biết rằng quan chức cán bộ cũng biết. Cho nên cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực đã bắt đầu.